chưa kerja, lagi chưa Rồi, xuống dòng thực hành hai chấm. Trước tiên trước tiên hai chấm nhập vào dòng. Giới vững giới vững không ô nhiễm không lũng rách à, tức là trước tiên muốn thực hành thiền là là cái điều này là phải có là nếu mà cái giới mình cái trấn cái trấn thì, thì thôi đừng vô thiền nha thiền câu tẩu quả nhập ma à, giới phải trong sạch giới phải không ô nhiễm không lũng rách à, thì đối với cư sĩ thì mình năm giới và tám giới bắt quan bây giờ từ từ thiền đó, vô bắt quan mà thọ bắt quan để cho nó, nó không có no nó ăn ít lại giảm ít ít lại để à, khỏi bị không cầm thì miên à, thọ bắt quan thường là phải thọ bắt quan à, nhưng mà ngủ giới cũng được ngủ giới mình ăn ít cũng được ăn đừng có để cho nó no ví dụ mình ăn người ta thường thường trong kinh cái Phật dạy ăn mà cảm thấy còn khoảng à, năm miếng nữa là no thì ngưng đừng ăn nữa uống nước vô à, mà là cố gắng giữ về cái tri túc về ăn ha à, rồi giới phải trong sạch giới phải vững chắc thì mới bắt đầu mới đi vô vấn đề tu được dạ rồi. thưa thầy Gì? nếu mà cái giới mình nó bị lũng rồi mình xin lại rồi mình mới tu được phải không thầy đúng rồi phải xin giới lại xong rồi phải ờ, kiểm soát quán xét cái giới mình liên tục để coi sao mới được chứ mà gà chén gà chén không được đâu vừa bạn là vô tu tâm mình nó tẩu á tâm mình nó loạn nó cứ bị ám ảnh á vì tự nhiên lúc đó nó hiện lên những cái ô nhiễm nó hiện lên bởi vì người ta nói những người mà không có phải tôn giáo không phải Phật giáo đó mà họ đi vô trường thiền họ tu thiền đó quý vị thì những người tôn giáo khác thì do thì khó thành tựu được lắm, bởi vì người ta không người ta không có hổng có niềm tin là một, thứ hai người ta không có giới, người ta không có gia sinh giữ giới. À, tại vì tôn giáo khác mà người ta đâu có họ giới mà khi là giới không có thì sao thiện. Thành đó là cái cái vấn đề mà nó quan trọng là cái cơ bản là cái đó ha. Cho nên giờ mình muốn về mình phải uh, làm đúng bất cứ cái môn nào vậy mình muốn vô cái nào mình phải theo đúng cái quy luật đó nó mới đi vô được chứ không thôi chờ vô được vậy Rồi. thưa thầy vậy thưa thầy nếu vậy mình nếu mà mình không có vị thầy nào mình xin giới trong tâm mình đúng không thầy tự tự mình, mình xin, xin giới đó tự mình xin giới thôi đâu yeah. Dạ. cần thầy nào dạ Yeah. Dạ. trước bằng thờ Phật mình ờ, phát nguyện xin giới mình nhưng là nhưng mà nhưng mà, nhưng mà phải đọc bali nó mới chính xác ha. đọc bali cho đúng đọc đúng bali nó thì tốt hơn thì người ta nói vậy thôi nhưng mà cái, cái tâm mình quyết tâm mình, mình thọ giới để mình đi vô hành thiền giữ cho nó trọn vẹn dạ ừ. rồi xuống dòng gạch cái bông cái bông đầu dòng nữa đoạn trừ 10 chướng ngại hai chấm đoạn trừ 10 chướng ngại hai chấm trú xứ gia đình lợi dưỡng đồ chúng việc xây cất du lịch quyến thuộc u não u phiền nó u não sách vở thần thông thần thông rồi rồi trước tiên là giới ha. giới xong đó là clear mấy cái chướng ngại này trú xứ phải ở đúng chỗ đàng hoàng trú xứ nơi xa vắng nơi tránh tiếng ồn ào này kia nọ à, chứ mà ở ngay giữa đường ờ, giữa phố là um sùm là không cách gì vô tiền chỉ được tiền chỉ khó không phải đơn giản ha rồi gia đình vậy à, mình phải sắp xếp gia đình đàng hoàng phải đi vô tìm nơi vắng vẻ tu rồi lợi dưỡng mà không được lợi dưỡng nè à, à, à ăn ít lại giảm có hiểu không ăn nhẹ nào tốt nấy à, nhưng mà đừng có bị dính mắt vào cái đừng chấp thủ vô chai mặn nhà mình chấp thủ cái nào là mình bị dướng mắt cái đó là mình chấp vô chai là mình dướng mắt chai mình chấp ăn mặn mình dướng lại dướng mặn à, thành ra không có chấp thủ vô bất kỳ cái gì à, và không ăn quá no không ăn ừ, là bồi dưỡng quá là không có tốt à, là dưỡng rồi đồ chúng à, sổ đông đúc người kia người đông người rồi cũng không gần mấy người đó rồi ờ, toan tính xây cất chùa xây cất nhà cất liêu dẹp mấy quan quanh hết rồi toan tính du lịch thì cũng dẹp luôn quyển thuộc mình cũng để quan bên rồi những ưu não gì phải clear sạch à, đừng để cho phiền não nó, nó, nó cứ à, theo mình ha à, dẹp đó luôn rồi sách vở nhớ tới học này kia sách này kia dẹp luôn rồi những người mà có thần thông này kia đó, thì dẹp cái luyện thần thông quan bên để đi an trú vô thiền à, đó là đoạn trừ 10 cái chướng ngại này giới trong sạch và 10 cái chướng ngại này thấy cũng gai go không gì ha muốn tu đâu phải dễ rất là khó ờ, mình ờ, sau này những người mà à, thuộc loại siêu trí tuệ <laughs> siêu trí tuệ chế tôm lum đủ, đủ kiểu đủ cách không căn cứ trên bất kỳ cái gì loạn sự hầu rồi mà biểu sao đừng điên rồi xuống dòng ứng dụng hai chấm bìa đất ngay trước mắt đặt bìa đất ngay trước mắt phải vừa tầm thấy vừa tầm thấy không xa quá cũng không gần quá không xa quá cũng không gần quá rồi tức là cái này là mình mình làm cái đĩa đất à, đúng theo tiêu chuẩn đàng hoàng ha mình ngồi xếp bằng trước à, để đĩa đất à, trước mặt à, dựng đĩa đất sao ngay trước mặt mình nghiêng sao vừa đúng tầm mắt mình nhìn ha à, được xa quá cũng không được mà gần quá cũng không được à, để cho đúng à, đó là cái sơ khởi là mình phải làm cho nó đúng cái tiêu chuẩn nào à, xưa chúng tôi dạy trên room à, gì đó quên rồi cũng mười mấy năm mà có cô đó cũng cô đó cũng uh, <laughs> là sung lắm à mới nói xong cái là về làm <laughs> rồi làm hành thiền liền làm nó cười lắm kể kể vui cái, này cũng, cũng có nhiều cái rất là vui à rồi chưa rồi xuống dòng mắt nhìn thẳng vào dĩa nhìn thẳng vào dĩa nhìn thẳng vào dĩa nhưng mà tự nhiên nha tự nhiên không có trừng trừng mắt phải không nhìn thôi nhìn tự nhiên thôi chứ không có trừng mắt phải không thì mình nhìn hay bị trừng mắt ra cái lé luôn cái mệt nữa <laughs> nhìn lắc nhìn vô chỗ nhiều với hai mắt lé lại <laughs> rồi xuống dòng tập trung tâm tập trung tâm vào đối tượng tập trung ghi chữ tâm in lên tập trung tâm vào đối tượng à, tức là mình phải tác ý mình tập trung cái tâm mình vào đối tượng à, tức là ờ, tác ý đưa tâm vào đối tượng duy nhất không là tập trung tâm vào đối tượng đừng để cho nó nhìn xung quanh tùm lum mình nhìn nhở gì đó thì cái, cái, cái con mắt mình nó nhìn những cái xung quanh đó tùm lum ra mình gom tâm mình vô đối tượng đó rồi tập trung tâm vào đối tượng chơi xuống dòng niệm thầm trong tâm niệm thầm trong tâm niệm thầm trong tâm đất đất đất chấm chấm chấm đất đất chấm chấm chấm à, tức là trong lúc này mình mình mình dùng cái từ ờ, đất mình niệm trong tâm mình à, đất đất đất đất đất là thế tiếng việt ha còn niệm bali thì bát quy bát quy ờ, đất đất đất ha niệm vậy đó giống như mình tụng à, tụng chú ha. niệm phật niệm tam đó đất rồi xuống dòng bây dòng cố gắng ghi nhận thật rõ chi tiết cố gắng ghi nhận thật rõ chi tiết đối tượng Và chi tiết đề mục đi chi tiết đề mục chi tiết đề mục à, tức là cái cái cái, cái, cái vòng tròn đất cái dĩa đất đó, mình cố gắng tập trung cho nó mình niệm thầm đó đất mà ghi nhận cho rõ những chi tiết đó. À, nó như thế nào mình để ý kỹ tập cho cái tâm kỹ ha. rồi xuống dòng đem tâm vào đối tượng hay là đem đối tượng vào tâm như thế này hay ha đem đối tượng vào tâm đem đối tượng vào tâm tức là mình cố gắng mình mình tập trung mình ghi nhận rồi đem cái đối tượng đó đi vào trong tâm thức của mình đem đối tượng vào tâm vào mở mắt niệm thầm mở mắt niệm thầm dòng nhắm mắt đưa hình ảnh vào tâm nhắm mắt đưa hình ảnh vào tâm à, tức là lúc đầu mình đem đối tượng vào tâm bằng cách là mình mở mắt mình niệm thầm đất đất đất đất xong mình nhắm mắt ờ, mình để mình hình ảnh nó đi vào trong dòng tâm thức mình ha à, sẽ cho đến khi nhắm mắt cho đến khi nhắm mắt tâm vẫn thấy rõ cái đĩa đất đó rõ ràng cho đến khi nhắm mắt tâm vẫn thấy rõ cái địa đất rõ ràng rồi xuống dòng khi thiền phát triển mạnh khi thiền phát triển mạnh hình ảnh càng trở nên rõ rệt hình ảnh càng trở nên rõ rệt vi tế hơn rồi tức là lúc lúc mà mình à, tập mình mở mắt mình nhắm mắt mình niệm bát thứ quy bát thứ quy đó mình hoài à, nhắm mắt cho, cho đến khi mà mình nhắm mắt lại thì cái dĩa nó vẫn có thấy rõ ràng à, vẫn hiện trong trong trong trong đầu mình rất rõ ràng ha à, lúc đó cái, cái thiền nó, nó nó được mạnh hơn bắt đầu nó mạnh lần lần là thì càng ngày nó càng trở nên vị tế hơn à, ngày nó càng đi vô trong đầu lần hơn thì lúc này được gọi là là, là sơ tướng là, là uh, Badikamanimitá đó là lúc đầu sơ là sơ khởi đầu tiên ha rồi xuống dòng thô tướng Udgaha Nimit Tăng thô tướng Udgaha Nimit Tăng giá dạ, há lý mít tăng rồi đúng rồi đúng rồi hai lý mít tăng to thứ xà thú ha cô thư ký này giỏi lắm mà nói Bali nghe viết ào ào như tiếng Việt luôn tán ờ, tháng cô thư ký này, này dữ dằn lắm thôi vậy chứ dữ lắm á <laughs> rồi giờ đi tới thao tứ nè hình ảnh hiện ra hình ảnh hiện ra trong khi tâm vẫn niệm đất chấm chấm chấm chấm chấm dòng đối tượng giống như đĩa thật tượng giống như đĩa thật từ màu sắc đến các vết thô à, như đĩa thật từ màu sắc đến các vết thô à, thì lúc này được gọi là thô tướng út cái hai nít tăng tức là khi mình niệm như trong đó đầu bắt đầu nó hiện lên hình ảnh cái, cái đĩa đó y như cái dĩa thật luôn ha chi tiết giống y dĩa thật luôn ha từ màu sắc như thế nào nó vết thô thiển như, thế nào giống những cái chấm vết đen chấm hay là những cái gì đó thì nó hiện lên hết à, thì lúc này chúng ta đã đạt tới trạng thái gọi là úp cái hai tăng và thô tứ à, tới đây cũng là là cũng công trình dữ lắm mới, mới, mới được vậy vì nhắm mắt mở mắt ra nhắm mắt lại vẫn hiện đầy đủ lên không, không thiếu gì ha à, thì lúc đó chúng ta đạt tới út gái nimittan tăng rồi xuống dòng quan tướng quan tướng Patifaga Nimittang Patifaga Nimittang và và chữ bh bê phở bê bò chứ bê bò và và có chữ hát luôn có tiếng phài và và có chủ quyền quan tướng và tiết xài cái niệm tăng yeah. chết kịp chưa quý vị hello một hai ba dạ kịp rồi kịp rồi ha dạ. xuống dòng hình ảnh sẽ trở nên trong sáng hình ảnh sẽ trở nên trong sáng hoàn hảo hơn hoàn hảo hơn các tì vết không còn các tì vết không còn như mặt trăng trong sáng như mặt trăng trong sáng mặt trăng tròn sáng chấm rồi lúc này là cái ờ, trở thành quan tứ nó, nó nó không giống như cái cái thật nữa mà nó trở nên ừ. là giống như là, là, là một cái dòng sáng sáng trong sáng sáng giống như ánh sáng nguyên dòng sáng à, không có tì vết không còn gì hết rất là hoàn hảo ráng mịn ờ, đây là bắt đầu là nó, nó trở thành là cái bát phai cái niệm tăng rồi xuống dòng định tâm định tâm từ quan tướng tâm an trú mạnh vào từ quan tướng tâm an trú mạnh vào à, tức là mình lấy từ cái quan tướng này ha tức là mình định tâm từ cái quan tướng này à, mình cho cái tâm mình an trú mạnh vô trong cái đối tượng ha là chúng ta phải dùng cái cái, cái cái cái định lực để mà cho tâm an trú mạnh vô rồi xuống dòng tâm định sanh khởi tâm định sanh khởi rồi lúc, lúc này là tâm định sanh khởi phát sanh ha thì giờ lộ tâm hai chấm lộ tâm rồi bỏ cái lỗ tóc ra tâm đầu đo ra quách cho nó ý môn hướng tâm này là kháng ý môn đó bắt đầu đo ra quách cho nó ý môn tâm sao lên không rồi body cầm chuẩn bị tâm là, là chuẩn bị vách trà đó cận hành tâm thánh lô lồ má thuận thứ tâm gồ tra phù chuyển tánh tâm ấp na an chỉ tâm à, phá hoa giá trở về hữu phần trở về hữu kiếp à, thì khi mà chúng ta quan tâm định lực trên cái đối tượng đất rồi đó, thì lộ tâm nó sẽ diễn tiến như vậy à, làm ra cái là mình đắc lực đắc thiệt ha à, trong vòng à, à nửa nó nhạc thôi chứ không phải tới một nó nhạc là <laughs> đắc định đó, thì ai mà muốn đắc định về làm cái này một ngày xong ha, chuẩn bị khăn gói là đường ha <laughs> kiếm chỗ trốn à, trốn vào vòng 7 à, ngày là đắt à <laughs> rồi xin chào à, bỏ mấy cái đó ra đây gặp gặp hay hay rồi ha bây giờ các đề mục casino khác tương tự các đề mục casino khác tương tự tức là cái lộ lộ diễn tiến trình lộ tâm diễn tiến nó cũng giống vậy đó ha rồi dòng gạch đầu dòng casino nước này chấm Dạ, Tarsila nước nhìn nước trong một chậu nước nhìn nước trong một chậu nước à, tôi làm lấy một cái chậu nước sạch sẽ rồi mà mình đổ nước vô để cho nước nó nằm lắng yên nó bắt đầu mới nhìn à, nhìn nước trong một chậu nước giống như luyện đất vậy cũng niệm là nước nước nước nước vậy à, giống như hệt cái cái phương cách luyện ha rồi xuống dòng ca casina lửa ca casina lửa hai chấm nhìn ngọn lửa qua một lỗ hở nhìn ngọn lửa qua một lỗ hở à, tức là mình mình làm một cái cái cái cái cái, cái, cái vách nào đó mà khoét cái lỗ để cho ngọn lửa nó, nó, nó, nó nó cháy xuyên qua cái ra cháy phía sau cái lỗ đó thì ngồi nhìn qua cái lỗ đó thấy ngọn lửa mình niệm lửa lửa lửa lửa đó là cây xin lửa mình niệm lát nó phừng nó cháy <laughs> cháy nhà luôn <laughs> cây xin lỗ à, lỗ lửa dạ nhưng thưa thầy nếu mà mình đắp một trong những đề mục này mình có cần tập tập những cái đề mục khác không thầy nếu mà mình đắp một trong những đề mục đó đập càng tốt chứ đập được tập tập ờ, còn giữ nữa nội lực lên kìa ừ. lúc mà, mà, mình thần thông mình dễ nữa ví dụ như này đề một nước ờ, luyện ờ, nước xong cái rồi mình biến quá là mình à, chui xuống nước cái hộp luôn ha <laughs> còn niệm đất mình đi ra nước niệm đất đất mình đi ra nước à, thần thông rồi lửa nữa lửa niệm lửa lửa lửa lát nó phừng cái nó cháy là <laughs> rồi cái dòng casina gió hai gió casina gió quan sát sự di động của các cành cây quan sát sự di động của các cành cây hay cảm giác được sự di động của gió hay cảm giác được sự di động của gió khi đi ngang qua khe, khe hở khi đi ngang qua khe hở à, tức là cái gió thì ngồi mình nhìn cái cây nó, nó chuyển động á à, mình biết mình nhìn gió, gió gió gió hoặc là có khi gió nó thổi qua cái khe đó thì nó tạo cái cái gió thì mình niệm gió gió gió gió ờ. niệm ờ, mấy cái đề mục này cũng khó đọc đó nhưng phải dễ nè rồi xuống dòng các màu các màu màu thì mình có xanh vàng trắng đỏ là bốn màu các màu xanh vàng trắng đỏ làm một hình tròn có sơn màu làm hình tròn có sơn màu mình chọn thì giống như cái đất chứ mình làm hình tròn uh, à, à, sơn cái màu à, theo mình thích ví dụ thích màu xanh mình chơi cái màu xanh thật là đều mịn màng đều là mình nói màu rồi xuống dòng khoảng không khoảng trống này khoảng trống vậy khoảng trống không gian khoảng trống hay ánh sáng khoảng trống hay ánh sáng cũng được nhìn qua một khe hở một khoảng hở đi cũng nhìn qua một khoảng hở khe nhỏ khoảng hở à, mình nhìn qua một cái, cái, cái khoảng hở nào đó như cái lỗ trống thì nó có ánh sáng là khoảng không ha mình niệm ờ, ờ, à, hư không hư không ha đó là sẽ được một số cái cái đề mục à, cũng tương tự như đất ha giờ chắc kịp chưa alo cái này vào người này một bất tịnh người này một bất tịnh asofa một tử thi sinh út thú ma tắc căng tử thi thành sinh tử thi vi sinh lên đó hai tử thi đã đổi màu quy ni lắc căng ba tử thi đã tan rã giải nước quý búp bắt căng bốn tử thi bị đứt lìa nghe ớt ha làm nghe không cái này ớt tử thi bị đứt lìa quýt chích lắc căng quýt chích lắc căng năm tử thi bị đục khoét quýt kha với tắc căng Kha với Bắc Trần tử thi bị độc hại yeah. à đúng rồi cho cái chữ vali lên bự lên số 6 tử thi bị văn dụng ra từng mảnh quyết khích ta cần quyết khích ta cần à, chánh tâm à, chịu khó à, nghiên cứu cái cách đọc phải liền lại nha đọc cũng còn xa nhiều lắm yeah. Dạ. nhớ nhớ nghiên cứu kỹ lại nha mình đọc yeah. Dạ. đúng sai nhiều khi nó mất hiệu nghiệm ha yeah. Dạ. à, mình tụng Bali à, chư thiên về nghe mình tụng sai cái không biết ai về thì con nói con con là chánh tông thì chư thiên nghe được rồi à, em mà khác tới là chết cha <laughs> ông <laughs> Nguyễn ơi cái thứ sáu là tử thi bị băng vụn không có chữ G không có gì G cô giáo giỏi quá cô giáo dạ đúng rồi cô con thấy từ lúc bài đọc hồi nãy lúc à, đầu rồi. Rồi. bỏ đây băng vụn ra từng mảnh quyết kích tất căng số 7 tử thi rã rời vung vải tản mát tử thì đã rời vung vải à, ta quyết kích ta cần à, ta quyết kích ta cần số 8 tử thì đẫm đầy máu wow mẹ ghê ha lô hi tắc cần số 9 tử thi bị dòi tửa rồi tửa đục tan rồi tửa tỉa tửa rồi tửa đục tan bún lá quát cằn số 10 bộ xương tàn ách chiếc cằn mười cái đối tượng về tử thi à, cái này giờ thời giờ thì không có tập được cái này cái này ờ, không cho không cho phép ờ, đem tử thi ra mà luyện à, cũng không ai dám <laughs> cái công công lực của mình mạnh quá mà nên mình không dám tập cái này à, xưa trong kinh có một số trong số kinh nói cái người luyện tử thi phải chuẩn bị trước cái gì chuẩn bị cái chỗ cái đường đi nó dọn dẹp sạch sẽ đá rồi dọn dẹp gạch cây mấy mấy cái mà cản trở đường đi còn ừ. dẹp sạch sẽ à, rồi lại mới quán tử thi đó có nhiều vị đang quán quán quán cái tử thi ngồi lên sát <laughs> ngồi lên cái quảng hồ bỏ chạy chết luôn dạ, dạ, thấy trong đây thấy có cô nhung là cũng mạnh mẽ nhất rồi, ra liền thử rồi sao trời thầy <laughs> <laughs> kiếm tử thi là luyện thử rồi nó, nó đứng dậy cho mình coi mình có mình có ngồi yên không dạ dạ thưa thầy nếu mà tử thi nó đứng dậy á cái đó là có phải trong cái tâm mình tưởng không thầy không nó thiệt cái tưởng gì? ồ, ồ. thiệt một là cái, cái xác nó bị cái cơ gần cái giật á nó còn cơ cơ thể vật chất nó, nó, nó, nó giật hai là có những loại gì phi dân xung quanh nó phá mà nó bệnh nhân nó, nó, nó nắm sát cái dựng lên <laughs> lúc đó vẫn chặt xỉu luôn thì chánh tâm đi thử đi Coi con con chỉ tu tập về để một hơi thở chắc ăn nhất <laughs> chắc cứu cái này ghê quá cái này để cho người nữ hay hơn người nữ nhiều khi yếu tâm yếu ái dục nhiều tập này tốt chắc à, con, chắc con nghĩ này tích hợp cho chị nhung đó à nhung rồi, châu nguyễn nguyên như tập này để <laughs> rồi thầy ơi con là tử thi rồi có thầy đang bây giờ covid tùm lum hết rồi mình <laughs> bây giờ covid đi quát được rồi đó covid đều là em tử thi được quát được rồi xuống dòng quán niệm 10 bất tịnh của xác chết quán niệm 10 bất tịnh của xác chết gạch dạ, đầu dòng cái đó quán niệm 10 bất tịnh xác chết tức là lúc này mình dùng xác chết quán niệm à, về cái sự bất tịnh đó à, dơ bẩn ghê gớm hôi tanh okay. cũng kiếp ha mà quán niệm về mười bất tịnh sẽ chết để cho mình không còn có luyến ái về sắc thân nữa đó là quán niệm mười chết rồi xuống dầu phát triển sự hỏa diệt phát triển sự hỏa diệt à, tức là để mình phát triển để mình thấy được cái sự hỏa diệt của cái sắc thân này à, thân mình đó, ngày nào đó mình cũng nằm xuống đó mình cũng giống như nó ha đó, nó sẽ tan rã sinh thối dồi độc đủ thứ vậy phát triển sự hòa diệt để gọi diệt trừ tham ái về sắc thân này à, ai mà mấy mấy người nào mà thích làm đẹp mà thích son phấn này trang điểm này cái lo sắc thân mình đẹp nên quán triển với quán tưởng này nhiều chút ai ai hay làm đẹp đây son phấn điệu đà con không có nha thầy Đây <laughs> là có anh nào không? Anh nào làm đẹp ờ, có không? Chính Tâm có làm đẹp không? <laughs> Trời ơi, con một phái nam mà làm đẹp chi thầy. con nghĩ uh... <laughs> con nghĩ ờ, Châu Nguyễn hay là chị Nhung thì hay là nguyên như thì có khi <laughs> phải nam cũng nhìn gương, nhìn gương dậm dòm mình cái nào em không có đẹp. nha anh <laughs> em không có nói xấu vậy không được không có đúng sự thật là tuấn tuấn đứng nha đứng có đứng nhìn gương nha nhớ nha đứng <laughs> hay đứng nhìn gương nè tiểu đà dạ không có thầy em sáng nào cũng phải làm thôi à nguy hiểm quá cái này nguy hiểm quá nghe chưa những dòng suy niệm những đặc tính hoại diệt qua thân còn sống suy niệm những đặc tính hoại diệt qua thân còn sống à, tức là mình phải suy niệm những cái đặc tính này đó những cái tính mà của cái xác chết qua cái thân còn sống tức là ngay cả cái thân ngay lấy cái thân mình làm đối tượng mà cái thân mình còn sống thì nó sẽ như vậy đó nó sẽ bị tiêu hoại nó sẽ bị à, rã rời bị tẩm máu bị dân dụng tùm lum và la mà suy niệm vậy để cho cái tâm mình nhàm chán cái, cái, cái dục về cái xác thân ha à, đó là suy niệm những đặc tính hoại diệt qua thân còn sống đó là ba ba cái, cái cái cái vấn đề mà mình cần phải được quan tâm ha rồi ghi thêm cái này nữa là tuần sau mình học nha rồi 10 đề mục suy niệm à, bắt đầu ghi cái đề trước ha cái, cái, cái list trước và tuần sau mình vô mười đề mục suy niệm một suy niệm về Đức Phật Bút Nút Sa Nusati hai suy niệm về giáo pháp Nút Sa Nusati ba suy niệm về tăng già Nút Sa Nusati bốn suy niệm về giới lực Si Nút Sa Nusati năm suy niệm về bố thí cha ga nút sát tí táo suy niệm về chư thiên đê quá tà nút sát tí bảy suy niệm về trạng thái tịch tịnh chích bá nút sát Nussati tám Suy niệm về sự chết Marana Nussati chính suy niệm về thân phạm hai tới trượt ca jagatā sati mười suy niệm về hơi thở anapanasati mười đề mục suy niệm ha để mà tu tập mười đề mục này rất là là, là, là quan trọng ha có thể áp dụng bất cứ lúc nào mình cũng có thể là tu tập được như niệm Phật niệm pháp niệm tăng là cái đó thường xuyên hay làm ha hoặc niệm về sự chết nó cũng rất là lợi ích cho cái đời sống của mình hoặc niệm về thể trượt à, thể trượt dơ bẩn này cái ha rồi hơi thở là là, là là cái mà thường xuyên nhất lấy hơi thở để làm lại một lúc nào nó cũng có kế bên mình ha rồi đó là 10 để một suy niệm Thank you. cái suy niệm về sự chết hay lắm các vị nhiều người ta không hiểu á người ta có cái nông cạn người ta không hiểu người ta tưởng là đọc của đức phật dạy niệm về sự chết là, là làm cho người trở nên bi quan yếm thế này nha à, quan niệm gì nhưng mà không phải cái người trí người ta nó khác cũng là vấn đề đó mà nó khác là suy niệm về sự chết chẳng à, hạn như giờ mình nghĩ là trước sau vẫn chết ha thở ra thở vô là chết suy niệm về cái chết thường xuyên như vậy để làm gì để quyết tâm cố gắng để thực hành những cái thiện pháp nào mình chưa làm cố gắng làm cho nó tốt đẹp làm những việc tốt đẹp làm những việc nào lợi ích cho xã hội làm những việc nào lợi ích cho trên con đường tu học làm được gì cứ làm hết bởi vì nếu không cái chết nó đến và có gì không làm được gì hết là tiêu à, cho nên niệm về sự chết càng nhiều thì chúng ta càng có đời sống tích cực càng có đời sống tốt đẹp hơn là những người không biết niệm về sự chết đây là tuyệt vời nhất của cái giáo pháp mà à, đức thế tôn đã dạy mình về các niệm sự chết để làm cho tâm mình trở nên tốt đẹp tâm mình trở nên tiến hóa và đời sống mình được có lợi ích cho xã hội cho cho à, nhân nhân loại à, đó là cái cách rất là độc đáo ha à, người không biết người ta không hiểu người ta nghĩ nghĩ ngược á, nghĩ, nghĩ ngày ngồi đó mà rên sắp chết ai cũng chết thấy người ta chết người này kia chết thấy covid rồi chết rồi rầm rầm nản chí xuống tinh thần này kia không à, mà thật sự phải vậy em sẽ chết là phải khéo như lý tắc ý là chết ai cũng chết hết à, người ta chết quá trời bây giờ mình cũng phải tới đó thôi chứ không chạy đâu khỏi bây giờ cứ làm lên, à, làm được gì cứ làm học kinh học sách giúp người này giúp người kia làm việc từ thiện vân vân nhưng mà đừng làm từ thiện bánh mông giống như vụ <laughs> à, thấy bây giờ nó nổi rần ở đây thế giới này đám nghệ sĩ làm tôm luôn các bạn nói bộn luôn làm từ thiện phải làm cho trong sạch tốt đẹp Thấy chưa đó là 10 đề một suy niệm niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới luật niệm thí niệm chư thiên niệm về tịnh niệm sĩ chết niệm về được niệm về hơi thở 10 đề một không rồi như dạ. vậy Dạ, dạ thưa thầy cái uh, niệm về bố thí đó sau một cái là đá nào một cái cháo gà vậy thầy cái, cái, cái này khác cái này ý nghĩa nó khác cái, cái dùng cái từ giống như mình từ ngữ thôi nó cũng là từ ngữ mình dùng lúc này mình nói là là cái chữ này nhưng mà lúc khác mình nói chữ khác nhưng mà ý nghĩa nó cũng là một chữ đó cũng là ý nghĩa vậy nhưng mà trong cái vấn đề mà suy niệm về nó thì ta dùng chữ cha ra cha ra nó sẽ là từ từ học tới là tính à, chưa tới đâu từ từ học chi tiết cho mấy này thường thường những cái cái này nó hay lướt qua lắm nhưng mà lướt qua ổn lắm à, từ từ ha quý vị chịu khó học chậm chậm từng đề mục gì tới mình học ví dụ như học về đức phật thì mình học kỹ lưỡng từng chút chút ha bây giờ nói sơ sơ lướt lướt rồi cùng mình cũng không hiểu gì hết à, cũng phí cái chết nó đến là nào cũng hay mình mất hết mất cái lợi ích rồi như vậy là chúng ta học tới đây ha đây là vừa phải lẽ à, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luân lượng năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái đi tại thành tựu chánh trí đồng đều nhau các thầy rakhan Pautasapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddhan pavena saraswati tu te sap rakhan Pautasapa mangalang rakantu sapa devata sapa dhammanu pavena saraswati tu te Pavutusappa mangalang rakshantu sappa devata sappa sankhanu pavena saraswati pavantu te. Nam mô Bích Thầy Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thầy Tập học chúng ta đã được qua mán. À, xin mời MC lên đọc kinh hồi hướng. Thầy ơi, ở ở Bến Tre bây giờ cúp điện hết trơn rồi thầy ơi. Bây giờ Đông Triều cũng bị cúp điện luôn rồi nhờ vị nào lên đọc kinh hồi hướng giùm mà Ờ, rồi nhóm bánh tre gì mà cúp điện tên có mình em xài 3G thôi ok rồi mời gì à, ra đó ai, ai lên đó ai lên được giơ tay nha hello đã mất rồi kim nhung à, hồng ngay đã mất rồi dạ thưa thầy con xin được uh, thay mặt nhóm bến tre Ờ, ờ hỏi dạ, hướng okay. ạ. Dạ, dạ. Dạ, con xin được uh, sám hối tam bảo sau khi nghe pháp. Uttamange na wande hang ba da bang song varutamang buddhe yo kali to do so buddho kamatutang mamang. Uttamange na wande hang thammai cha đu bít thằng qua rằng tham mê yo khá to tô đô so tham mô khá ma tu tăng ma măng út ta mang ghê na quan đề hàng sang khanh cha đu bít hốt ta mang sang khê yo khá lý tô đô so sang khô khá ma tu tăng ma măng Dạ, con xin được hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Ya Devata quá tà Vasini ti quy hà ra hòa ta hình ta hình ta tham ma đà na pha hoàn tu bù chi ta sot hình cà rôn tha quy hà ra man đa lê Thế ra cha mách cha na wa ca cha phi kha vô sa Aramika Danapati Upasaka Gama cha desa niga ma cha isara sabbana phuta sukhita bhagwantu te chala la ye bi cha anda sampha wa san se da cha ta Niêu gia ni càng tham ma qua rằng ba tích cha tê sập bê bi đục kha sa ca rôn tu sang kha giang. Hà tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bục ga la sang khô hồ tu sa mắc go wa at tha ra cha hi ta ra cha am he rak khan tu sat tham mô sắp bê bi tham Baby Thamma Charino Vô Thinh Sập Bàn Vũ Này Yà Ma tham Thamma Riyap Ba Quê Đi Tê Ngưỡng cầu các đấng chi thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại thông thường noãn thai thắp hóa khí nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy cầu cho hưng thạnh lâu dài, phát thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Dạ, Do những phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con xin thành tâm dâng phần phước này đến tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, đến tất cả chư thiên, càn thác bà, cửu bàn trà cùng long vương, diêm vương dưới nước trên bờ. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Đã do phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ cùng thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã học Pháp nơi đây, xin nguyện làm nhân, làm duyên giúp chúng con đời nào cũng gặp được chánh Pháp của Đức Thế Tôn để tu tập, đưa đến đoạn trừ phiền não sanh tử luân hồi. Dạ, chúng con kính chiên Thầy Kinh đã giảng Pháp ngày hôm nay. Dạ, trân trọng dạ. kính mời quý vị trở lại Zoom dạ, vào các ngày dạ, Nhật hàng tuần, dạ, vào lúc uh, ờ, 7 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam. Dạ. Sa thú, sa thú, sa thú, sa dạ, dạ, thú, sa dạ, thú, sa thú. Dạ có ai còn đang chép bài không ạ? cảm ơn cho biết ạ. Dạ, iPhone xong chưa ạ? Dạ, chị Selina xong chưa bà? Chị Selina ơi, chị chép bài xong chưa ạ? Alo, alo. Chị Selina chép bài xong chưa ạ? vậy xin được tắt mic tắt máy